rồi mình chào anh em ha rồi, này giờ là chín giờ thì uh, bữa nay mình uh, làm clip mình nói gì vấn đề mấy anh em hỏi hoài mấy anh em mình gặp phải là nuôi gà sao mà lúc mới bắt vô lúc mới bắt về thì nó đá dữ lắm làm dưỡng nha mới bắt về sổ đá dữ lắm cái đào anh em đem về anh em nuôi nó đá càng lúc càng tệ chân đã hết lên thì nhiều anh em điện mình mình hỏi lý do cách nuôi rồi nó à, sao nó diện vậy thì mình hỏi cách nuôi anh em toàn cho con tép với con tôm không à? ha thì mình nói luôn nuôi gà con tôm con tép chứ cút lộn hột gà là mấy cái đó là nó không có đỡ tốt cái chỗ nào gì con cho con gà mình hết thì anh em cho ăn những cái đó con gà anh em nó đá cái bo nó rất là nhớt khi bo rất là nhớt đó nhớt bo và nó đá như, bởi vì nó là cái một con gà <coughs> một con gà mà anh em nuôi nó tới mà lúc mà nó đá hay là một người vợ một người nuôi hay một người nuôi hay thì con gà nó dở nó sẽ hành hay tại sao dở mình nói hành hay mình nói vậy là con gà lúc mà người ta mới bắt trong giường về mới bắt vô ta sàng lọc lại ta giờ con gà nó ốm người ta biết con gà nó cần ăn cái gì nuôi cho nó lên bao nhiêu ký nó đã được thì người ta cách nuôi người ta như thế nào đó là ta nhận biết được con gà đó nó bị cái gì nó dở nó ốm nó chưa đủ lực thì đá không bao giờ mà nó hay được như con gà mà đủ tay này nọ hết nó không đủ lực nó đá người ta nuôi người ta về cho ăn đầy đủ ta nuôi như thế nào đó một tuần nửa tháng sau con gà người ta đá nó khác là do một cái kỹ thuật người ta nuôi cũng như anh em gấp quá cái anh em đem về anh em cho nuôi cho ăn cho nó mau lên anh em cứ cho nó ăn thơm tép <coughs> bởi mình nói thiệt nha mấy anh em nào mà cân gà quá anh em mua tôm hùm cho nó ăn cho nó tốt chút ăn coi tại sao mình nói là không được cho ăn tôm tép nó rất là nhiều nó nhiều cholesterol dữ lắm nha rồi anh em cho ăn ngàn con con tôm không mới mua tôm tôm bự không à rồi chiếc ức lộn cho nó ăn ngày hai ba trứng đó rồi anh em cho hột gà tối ngày hột gà mình nói thiệt cho anh em nuôi cho con gà mà tối hột gà một từng lãi cho nó uống hai lần à thì con gà anh em nó hút gà lông bóng mật ong rồi lông bóng lông con gà nó bóng hay không là do anh em nuôi cả nhà già bây giờ cho ông một gà mật ong đúng không anh em đem ra phơi nắng anh em bỏ hiếu bà cạn phơi nắng quá cái lông nó cũng sát sơ nó cũng lông cũng hơn luôn không đó không phải là úp gà mà nhưng con nó là nó không bóng úp gà mật ong lông nó sẽ bóng nhưng mà cái cách nuôi nữa kết hợp vô cái cách nuôi và tắm hàng ngày con gà nó bóng bởi vì nó là hạn nuôi gà bình thường mình nấu với clip là hoài hạn chế cho gà ăn tôm tép rút lộ một gà <coughs> một gà nhiều quá nó không tốt nhiều anh em đâu phải là một tuần ăn hai lần gọi nhiều anh em cứ cho kinh cứ ngày uống viên ngày ngày, ngày uống một um, một trứng luôn á ông pha vô bơm bơm vô là nhà nó bổ nó mập lên thù lù con gà nó mập nữa nó vừa mập con gà mà nó là con gà đem cái thịt con gà đem rất là nói chung có một gà nhiều quá gà không tốt thì hạn chế cho những cái món đó tại học gà nó cũng lâu tiêu nó làm con gà anh em dễ bị chậm nó nó, nó chậm tiêu dữ lắm à, rồi nói chung á thì mình nói con gà rồi mình quay lại con tôm tép nè nhiều cái nhiều cái clip á kêu rồi cho người á làm á kêu rồi cho ăn tôm tép vô cứ ngày ăn con ngày ăn con với gà đá gấp gấp đó chân mạnh bo lớn thì đủ thứ hết đó mình nói thiệt hư con gà của anh em luôn anh em không tin em mình chạy thử bắt những con gà làm gì anh em cho tôm tép đi rồi con gà anh em đá theo càng lúc nó càng dở cái anh em chửi con gà mà nó trời ơi con gà chết luôn nó, lúc đầu nó sổ hay đá hay quá ra lúc càng lúc nó càng đá tệ rồi nó đá cà lết lết lên luôn anh đâm đây anh em đâu có nhìn ra là con con tép à, con tôm con tép nó độc như thế nào đâu nó anh em thấy nó ăn nó sung con gà đó mà anh em đá rồi mừng lúc còn có ba nút rồi tôi nói hoài nuôi gà anh em cứ bình luận hỏi hoài hỏi nuôi gà cho tới pin tới bo anh em cứ cho ăn vậy không rồi tới bo bên gì ờ, hình như thịt bò cái anh em cho nó thịt bò cái anh em cho ăn cái bầu chà bá cục banh ký gì đó cái cục nhỏ đâu rồi anh em cho nó uống ăn trứng cục lộn nên cho ăn hai ba trứng bốn trứng <coughs> cho gà anh em nó sung nó tốt bây giờ ra anh em cưng con gà quá là ra hại con gà muốn con gà anh em nó sung nó tốt kết hợp vô cái nước nuôi tắm rửa hàng ngày thì lông bóng thì con gà lúc nào cũng tốt hơn gà lông xù xì nha anh em cho ăn mình nói nè sáng anh em cho nó ăn lát thịt bò cứ ngạn lát ngạn lát cũng được ha còn mấy thì cách nhà cho ăn hai cá bóng cá bóng cát ra với cá bóng cá bóng đèn cũng được cá bóng nhỏ nha chứ bự cho ăn con à còn cá bóng nhỏ thì cho ăn con cho ăn hai con đó anh em cho nó ăn vậy đi coi dạ anh em lên bèo bèo luôn nhưng mà hạn chế ăn nhiều nên chứ phải là nhiều tốt nhiều nên cho thịt bầu bành bành bành cục bầu đôi đầy cái bầu nửa cái bầu hơn nửa bầu gì thịt bò rồi anh em la gì ăn tốt tốt chứ nào anh ăn ăn nhiều quá con gà hỏi sao nó mập quá nó sẽ mập một cái nữa cái anh cho nó chạy quá chạy cái đầu cơ nó là cơ nó nhão luôn không phải con gà mà anh em cho nó chạy này nọ chuồng này chuồng kia anh em nuôi chuồng bay chuồng chạy chuồng quằn một ngày vậy thường phải nó tốt anh em đó là lạm dụng con gà hỏi sao con gà từ đá hay tới thành đá dở không gà nuôi với kỳ tại sao mà qua tay người ta nuôi được đá bò ok trên qua tay anh em nuôi lại không được là mỗi một người mỗi một cách nuôi nó khác nhau chứ không có người nào mà giống cái người nào mà nuôi gà rồi ừ, nó tao nuôi giày cho nó ờ mày nuôi gì không có chuồng chạy dùng bay gà đó không được <clears throat> ôi sao nuôi gà hiếu hoàng hiếu nuôi gà đá gì dở chân không lên thì sự gà không phải tại mình cho ăn màu như thế nào đó thì con gà nó sẽ đá như vậy muốn con gà tai pin chắc thì anh em phải cho nó ăn chế độ từ sáng nhiêu chịu nhiêu <clears throat> còn anh em mà cho ăn ngũ cốc đầy đủ rồi á nói chung hạn chế ăn màu luôn đừng anh em cho ăn cho anh em cho nó ăn là nửa chứ chim như mình thôi ngày nào á <clears throat> ngày nào cách nhà cho ăn nửa trái nửa trái <clears throat> nay mình ho cảm nên cho nó ăn nửa trái chú sim chú sim nửa trái còn mấy lần gốc tư chú sim gốc tư cà chua mỗi ngày từng anh em làm hai lần vậy cách ngày cho ăn lần cách ngày ăn lần nếu cho ăn ngũ cốc thì khỏi chân mò sống cũng được thì mình nói đây là anh em tham khảo coi anh em nuôi kết hợp nuôi như thế nào cho ngày tốt thì đó anh em cứ bình luận vô anh hỏi người à tới bên nuôi sao tới bên nuôi sao đủ cho anh mình nói ra nói chung là đủ thứ đâu có ai giống ai đâu mình đâu có dạy người nào mình nuôi ừ mới bắt nguội giống như mình nuôi dạy vậy có mỗi một người mỗi cái nuôi rồi thì cho ăn lúa nếu anh em cho ăn lúa không á thì anh em phải bắt buộc phải ăn cho mọi sống còn anh em cho ăn ngũ cốc thức ăn đùm lum la anh em trộn đủ vô hết mọi sống vô là dư thừa nó không tốt cho gà nó mập đỡ nó ăn cái đó cái ngũ cốc mình em trộn từ lưa vô gà nó ăn nhiều á chế độ ăn nữa không phải là mình nói là gom hết nói chung là mỗi người chế độ ăn bao nhiêu còn nhiều người để ăn cái bầu trình ảnh trình á vô vậy đó rồi ăn màu vô nữa rồi từ cái con gà nó đá rồi phải nó tốt đâu anh em bởi nói anh em nuôi gà anh em cưng gà quá là anh em hại con gà anh em từ từ anh em cưng quá đâu được như anh nuôi, nuôi chế độ ừ một ngày ăn nhiều sáng ăn nhiều chiều ăn nhiều ăn cái gì đó mình nói với anh em nãy giờ cho anh em nuôi tham khảo những cái cách nuôi của anh em á chứ không phải là anh em nuôi ừ tôi cho ăn như vậy cho vậy vậy anh em phải vô tay con gà mình đủ tay nè nó ăn khác nè con gà còn ốm tay ăn khác không có con nào giống nào cho nhiều anh em nuôi gà con gà cái tay một cục mà anh em cứ cho nó ăn chành nành chành nành chành nành ngày ba ống cử dục đầy cái bầu diều luôn đầy cái muốn dù lúa vậy cho nó ăn mình hỏi anh em con gà anh em nó ăn vậy á rồi vậy với anh em cho ăn mồi nữa rồi nó nuôi hoàng nuôi bò đủ thứ hết trơn á đó gà anh em nó tốt chỗ nào nó bư nó quào anh em cho nè sáng cái anh em cho chuồng chạy cái chút cái anh em bỏ <laughs> chuồng hoàng mà chút xíu cái anh em bỏ chuồng bay anh em làm con gà với con gà anh em đá chừng không nổi luôn nó nhão cơ con gà cho nè không phải nuôi vậy là tốt tại sao người ta nuôi con gà trong cái bậu không mà đem người ta đá cái bò góp góp góp góp người ta nuôi có một cái chế độ đó người ta cho ăn lúa người ta phải ăn nếu anh em ăn lúa thì cho ăn mồi cũng như anh em cho ăn mồi nhái mồi ếch cốc gì đó đủ hết nếu ăn nhái thì ăn một con cách cái, cái ngày ngày cách ngày cách ngày cho ăn con nhái cũng được tại vì ăn lúa nó đâu có ăn đúng chắc nhiều đâu thì nếu ăn lúa anh em phải cho ăn rau cải cà chua đầm lâm hết còn như ăn ngũ cốc á thì anh em khỏi gần màu sống tại anh em trộn cho nó nó quá nhiều chắc rồi còn như anh em cưng quá thì anh em cho ăn ít thôi thịt bò ăn ngại lát cách ngày cách ngày cách ngày ăn lát hai lát vậy thôi mỏng mỏng mà đừng có dày quá nhiều quá không tốt nha anh em đó là mình bổ sung thêm cái chất sắt cho nó thôi còn mấy anh em cho nó ăn nè gan heo nè cái những cái thịt này những cái thức ăn mà mình nấu cho anh em dùng mọi sống nha gan heo lương bò ha heo đó rồi cá bóng nè nhái nè rồi dế nè đó những cái băng băng những cái thành phần đó anh em cho nó ăn ngày nhưng mà nó ăn ít không được ăn nhiều ăn nhiều gà không có tốt không phải ăn nhiều tốt đâu nhiều anh em cho nó ăn rồi sâu canxi nè rồi sâu rồi đến đen nè sâu rồi đến đen ăn cho nó ăn một ngày nhiều anh em để nó ăn thả ra luôn chứ ăn nhiều không vừa tốt cũng như anh em nói ừ ăn cái đó bỏ anh em ăn nhiều cái bốt tốt với anh em mới sợ ăn nhiều là càng độc cho mình như con gà cũng vậy anh em cho ăn hồi á thì cho ăn cái chế độ nữa anh em phải tập cái giờ một chế độ ờ à, ăn một ngày bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu đó thức ăn giờ bao nhiêu màu không phải là ăn nhiều tốt như anh em cho ăn nguyên con lươn luôn <clears throat> cho ăn màu thì ăn nguyên con lươn cho bá còn nhái giờ cho hai con à, rồi anh em cho nó ăn cá bóng rồi năm sáu con bảy tám con bành kỳ không cũng như cho anh em cho nó ăn thịt bò đây một bầu gì thịt bò trời ơi trời ăn tôm nữa ăn tôm ăn hai con tôm bành kỳ mua nhiều anh em to nhiều anh em cưng lắm nhiều anh em điện biết cưng lắm cho con tôm không ừ điện nó sao gà theo lúc đầu đó hay lúc sau đó dở nó lết không gì ra hỏi tới hỏi lui ra toàn cho con tôm tép không anh em cho ăn tôm là thường cái ăn tôm là nhiều rất là nhiều anh em cho ăn tôm nuôi gà cho ăn tôm không cứ cho con tôm tôm tôm tôm tôm tép tôm tôm tép không dạ anh em đó là chiếc dép nó nó lết chiếc dép á đó, thì mình có nãy giờ mình chia sẻ những cái mà cách nuôi cho anh em đơn giản và kết hợp vô cho ăn uống thì lúc nào con gà mình nó cũng tốt cho nó đừng có cho nó ăn quá liều lượng quá nhiều hương mồi sống này nọ ăn màu sống mùa này nó không tiêu nhiều nó lạnh đó nó không tiêu nhiều lắm rồi mình cũng chào anh em ha